Minh Toàn à, xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác Hiện tại là Minh Toàn đang à, lưu thông à, từ phía Hòn Gai sang phía Bài Cháy ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Và đây là chúng ta đang đi lên lên cầu Bãi Cháy quý bà con có anh thanh niên đi xe nguy hiểm quá đi ngược chiều nguy hiểm quá bà con trên cầu thì đi xe là không được quay xe rồi chưa nói là đi ngược chiều nữa thì rất là nguy hiểm Minh Toàn suýt nữa là Minh Toàn không để ý là Minh Toàn cũng uh, ờ, đâm rồi Đây là có thanh niên đây nữa đi ngược chiều và trước mặt à, chúng ta là cái ờ, khu Yết Kiêu đây cái khu ờ, Yết Kiêu để lên được cầu bãi cháy thì, thì chúng ta phải đi qua các cái cầu dân ví dụ như đây cũng là một cái cầu dân à, mà trước khi mà lên cầu bãi cháy à, Minh Toàn xin phép đi vào cái màn phía trong này và đây đây là cầu bãi cháy à chưa đây mới là cầu dân số 5 Và đây bắt đầu từ đây là cầu bãi cháy quý bà con ạ Cầu bãi cháy có nhiều cái câu chuyện uh, xung quanh cầu bãi cháy Mà quý bà con có bác cũng có thể uh, tìm uh, hiểu ở trên mạng Có rất là nhiều câu chuyện đi trên cầu vẽ cháy này nếu mà quý bà con những ai mà chúng ta sơ độ cao thì tốt nhất là chúng ta không nên nhìn xuống dưới bởi nhìn xuống dưới sẽ làm cho quý bà con của bác chúng ta đi ờ, sẽ không vững được tay lái là GBEC giờ mời quý bà con ờ, cùng Minh Toàn chúng ta đi xuống dưới cầu nhé Chúng ta đang lưu thông trên ờ, phường Bãi Cháy Đoạn đường này là thuộc phường Bãi Cháy rồi Và từ đây mà về đến Uông Bí là nó hơn 30 km quý bà con ạ Và đây là một trong những cái đoạn đường mà đang làm đường Phía sau này cái đường này cũng là một cái tuyến đường ờ, khá là rộng của Hạ Long có khả năng là ờ, đoạn đường này là rộng nhất ở Hạ Long sau này nó hoàn thành đây là có cái khu công nghiệp à đây là cái cảng Quảng Ninh à, về với Hạ Long thì chúng ta khi mà chúng ta thưởng thức ẩm thực là chúng ta thưởng thức uh, các cái món ăn về hải sản chủ yếu là về hải sản rất là nhiều Wow, cái xe chạy nguy hiểm quá à, Mến thưa các anh à, và các cái à, bạn thanh niên Ở à, trước mặt chúng ta là cái khu phố mà thu hút rất là nhiều cánh mày râu về với khu phố này Đây là khu phố mà gọi một cái tên nó mi miều hơn đấy là khu phố giải trí dành cho đàn ông nó nằm ở bên kia đường với bà con ạ chứ không phải nằm bên này đường đâu đây phía bên này đường thôi phía ở phía bên kia đường thôi đấy các cái quán cà phê này à, bia hơi mà biển nhỏ nhỏ này rồi à, rẻ khát này gối đầu này Đấy. đây là những cái uh, điểm mà giúp cho cánh uh, đàn ông làm thu hút cánh đàn ông khi uh, đến bãi cháy này có những tên rất là mỹ điều uh, nhớ bia này rồi uh, bia nhớ này <laughs> mộc lan này ban ngày thì à, với bà con của bác à, không thấy được nhưng mà ban đêm thì người ta gọi à, cái khu phố này là khu phố đèn đỏ hay là khu phố đèn mờ bởi vì trong quán là họ họ bật những cái đèn mờ mờ ảo ảo thì có các em xinh đẹp ngồi trong đấy thành ra là người ta gọi là đèn đỏ và đèn mờ là như thế cung đường này đang làm cái bà con bác nhìn không rất là bụi